tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh à, nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một ngôi nhà nữa của công ty bất động sản Việt Long Ngôi nhà nằm tại à, khu vực Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức Ngay sát của chỗ đại lộ Thăng Long thôi Đây là ngõ vào của ngôi nhà các bạn nhé Hiện tại tôi đang đứng ở phía ngoài ngõ chính Ngõ này là ha, ô tô có thể đi qua được thoải mái Và phía bên ngoài cái chính là ngõ hai ô tô chính nhau và đối diện là chính là nhà văn hóa của Yên lũng các bạn nhé Đây là phần ngõ vào của ngôi nhà rộng 2,5 mét và tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong phía mặt tiền của ngôi nhà đây là phần ngõ đã được láng bê tông rồi rất là đẹp đây là ừ, dãy nhà của chúng ta bao gồm 6 căn đây hiện tại chúng tôi đang ờ, đi vào hoàn thiện các bạn nhé đây là phần mặt tiền của 6 căn đây và thông tin của ngôi nhà thì ngôi nhà có diện tích là 34 mét vuông. Đang được chúng tôi xây dựng là 3 tầng và mỗi tầng chia hai phòng ngủ. Ngôi nhà có hai mặt thoáng trước và phía sau. Phía sau là có một uh, cái khe thoáng của ngôi nhà và trường mầm non tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn vào phần à, trước mặt của ngôi nhà đây đây là phần trước mặt ngõ đã được chúng tôi lát gạch đỏ rồi ngõ trước nhà rộng 2,5 m đây chúng ta phải quan sát từ phía bên à, trong ra ở đây là phần à, mặt tiền của tầng 1 thì đều được chúng tôi ốp đá granite rồi đây chúng ta quan sát rồi phần cửa thì đã cửa hai lớp bên ngoài là cửa sắt phun sơn tĩnh điện và bên trong này là một lớp cửa nhựa lõi thép cách âm cách nhiệt và phía bên trên này là chính cái phần mặt tiền sơn trắng rất là trang nhã rồi tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tầng 1 của ngôi nhà bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại đang được uh, uh, chia là một phòng khách và một phòng uh, bếp không gian là tôi quay đầu tiên đây chính là phòng khách của chúng ta đây là không gian phòng khách này còn uh, chưa vào hoàn thiện nên uh, vẫn còn uh, rất là bừa bộn các bạn nhé Thế bên trên này có hệ thống trần thạch cao này sau là có hệ thống đèn nét tường thì uh, đều được uh, sơn bả đây là còn một lớp sơn nữa đây chúng ta phải quan sát từ phía bên trong ra không gian của phòng khách rất là rộng và tiếp theo phần ờ, bên này chính là phòng ờ, phòng bếp của chúng ta đây là phần ờ, dưới này ở trên này sau sẽ có một cái tủ bếp được làm từ gỗ xoay nga kia là ống hút thoát mùi và đằng sau này là một cái cửa sáng à, ra phía sau trường mầm non đấy về phần mặt bếp thì ờ, phần mặt bếp này thì ờ, là phần ờ, đá đen đá tự nhiên và vào đây là chính là phần chậu rửa được làm từ inox 3 nẹp tư các bạn nhé đây chúng ta quan sát từ bên trong ra rất là đẹp và thoáng ở phía tầng 1 này thì có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa đây chúng ta phải quan sát đây là nhà vệ sinh phụ ở bên trong sẽ có bồn cầu và một cái máy bơm tiếp theo về phần à, cầu thang thì phần cầu thang này mặt bậc và cổ bậc sẽ được là chúng tôi làm từ đá tự nhiên đá bình định đây chúng ta quan sát màu đá rất đẹp và phía tay vị này sau sẽ làm từ gỗ trò như các mẫu nhà trước tôi đã quay rồi các bạn có thể tham khảo thêm một số video của tôi ở phía bên ngoài đây chính sẽ một cái thanh, thanh trang trí của chúng tôi được làm từ gỗ công tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn đi, đi lên trên tầng 2 trên tầng 2 của ngôi nhà thì ờ, hiện tại được chúng tôi chia làm hai phòng ngủ một phòng ngủ đây là phòng ngủ phía đằng sau rất là rộng bao gồm đầy đủ hết các thiết bị và đây là cửa sổ sáng và đằng phía đằng sau chính là trường mầm non chúng ta xem ờ, qua thôi các bạn nhé bởi vì là nhà chưa hoàn thiện nên là cũng ờ, chưa có gì và phía bên này chính là nhà vệ sinh này đây là chính là phần phòng ngủ phía bên ngoài của chúng ta cũng bao gồm cửa sổ được làm từ à, cửa hai lớp bên trong là cửa sắt và bên ngoài là cửa nhựa nó thép cũng bao gồm các thiết bị đầu trầu cắm đây là cửa hệ thống cửa thì sẽ được làm chúng tôi đây làm từ cửa nhựa các bạn nhé nhựa cao cấp đây chúng ta có thể nhìn thấy khuôn đây giá tương đương với lại ờ, cửa gỗ nhưng mà độ bền và độ đẹp thì ờ, hơn hẳn rồi và chúng ta quan sát lại phần vệ sinh bên ờ, nhà vệ sinh này thì sẽ có hệ thống bồn cầu hệ thống lavabo hệ thống gương và đầu chờ của bình nóng lạnh trên có quạt hút mùi vậy là hệ thống cửa thì sẽ đang làm từ nhôm Việt Pháp đây là phần cầu thang chúng ta có thể nhìn thấy rất là sáng bên trên à, phía cầu thang thì còn à, có một cái giếng trời nữa đây chúng ta có thể quan sát đây chính là phần giếng trời đây và bên này là một phòng ngủ phía bên ngoài của ngôi nhà đây thì nhà vệ sinh thì cũng bao gồm các thiết bị như vậy đây là phần à, phòng ngủ phía bên ngoài của ngôi nhà trên tầng 3 rất là thoáng tôi sẽ có một cái video để làm à, quay lại lúc hoàn thiện à, của ngôi nhà cho các bạn xem bây giờ hiện tại là tôi sẽ quay cái quá trình hoàn thiện của ngôi nhà này có phần à, chúng tôi có, có quay được cái phần xây thô các bạn nhé các bạn có thể và xem qua cái phần chất lượng tôi xây từ lúc thô nữa ở đây chúng nha phần nhà mầm non đây thì đằng sau của chúng ta như tôi đã giới thiệu bên này là trung tâm thể dục thể thao của Yến Nũng này à, tôi xin giới thiệu lại một lần nữa về thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 34 mét vuông xây 3 tầng nằm ở ngay vị trí An Khánh à, Yên Đũng An Khánh quận Hải, à, phường à, huyện Hoài Đức cách đại lộ Thăng Long chỉ 300 mét thôi ô tô vào cách nhà thì 15 mét ngay sát nhà văn hóa trường mầm non và trung tâm thể dục thể thao ngoài ra thì khu vực này chúng tôi còn xây ờ, các vị trí khác nữa và giá từ 1 tỷ 55 1 tỷ 65 1 tỷ 75 đến ờ, trên 2 tỷ nếu các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được ừ, theo dõi các ờ, video khác thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại